Hello, chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình Yeah Thì ngày hôm nay mọi người ạ, mình uh, Duy Anh chào các bạn đi Hello Chào các bạn nha hôm nay mình đang có mặt tại thiên đường Bảo Sơn Đấy, thì uh, Ngày hôm nay là trời khá là mát Nói chung thực sự hôm nay là một cái ngày mà sát lễ 30 tháng 4 mùng 5 thì theo mình đánh giá của mình thì ngày đi ngày hôm nay thì nó không vắng à nó cũng không đông là mấy cho nên là nó rất là vắng thì thành ra là nếu mà mọi người uh, đi được ngày hôm nay thì đến đây chơi rất là vui thì uh, theo mình được biết thì ở trong này rất là nhiều trò để trải nghiệm thì uh, một lát nữa mình sẽ quay cho các bạn xem những cái trò gì ở những ở những uh, ở thiên đường bảo sơn này có những cái uh, con vật gì thú vị nhá rồi ok thì uh, ở đây có có, có bể bơi nữa bể bơi là rõ ràng rồi mọi người thấy ở trong này khu khung cảnh rất là đẹp nhá đấy ok nào bây giờ cùng đi thôi let's go ở đây kia là một cái bể bơi kìa đấy mọi người có thể nhìn thấy thì à, ở kia bể bơi rất là đông thì lát nữa mình sẽ ra trải nghiệm đấy nhá thì không biết là uh, trải nghiệm thú vị không nhưng mà mình hiện tại bây giờ mình đang thấy ở ngoài kia rất là nhiều rất là nhiều uh, địa điểm chơi như kiểu bể bơi chỗ nước sâu kìa cầu trượt kìa đấy, nhà mưa nhà bụi kìa rất là nhiều nhá thì tí nữa mình sẽ ra đấy trải nghiệm nhá ok Thank you. Ok các bạn ạ, thì uh, qua video này thì mình muốn chia sẻ cho các bạn biết là uh, đây là một cái khu du lịch, à khu uh, gọi là vui chơi giải trí những ngày lễ như cả 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 sắp tới ấy. Thì nói chung là nó rất là lý tưởng, có thể bể bơi này, có tắm điếc này hay là trò chơi mạo hiểm nó rất là nhiều Thì uh, qua video này thì, à, ừ, long môn nữa vườn long môn nữa thì mình không chơi nhưng mà cậu cụ cậu này chơi vườn long môn rất là phê cảm giác nào con <laughs> à sướng à rồi ok Thế mà dạ, con cứ cứ ừ, sợ à, sợ các bạn ok các bạn ạ thì à, cái vườn long môn ở đây thì à, cảm giác trải nghiệm nó rất là phê đấy thì nếu các bạn thấy video này hay thì đừng tiếp một like và chia sẻ đặc biệt đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha à, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại rồi anh chào các bạn chào bạn